Ok, chào mọi người đã trở lại với kênh của Ngớ Sao Nhỏ thì mình là... Uh, à, không <laughs> Là gì rồi đây? Thôi sai quá Ok, đó chào mọi người đã trở lại với kênh của Ngớ Sao Nhỏ thì... Um, cái nhân vật cho mình và... Cái, gì? Cái cái nhân vật trước mặt mọi người là do còn mình mới là Kumi, ừ đó Nên mình yeah. là Kumi dạ. nè vậy tại là mình đang ở trong lít của Di và Di đang ở trong lít của mình Hôm nay chúng ta sẽ gọi là đến với một công trình trong làng của Happy Star ừ, Là cái uh, ừ, Game and House mặc dù các thành viên đi sờ vô chưa chưa có xây nhà nữa ừ, Đó, nên là ừ, bắt đầu thôi Đi, đâu đây Đúng rồi đây để tao đứng lên lên nó đứng. Đứng hết rồi em đi nha. Lắc hả? Ừ. Ờ. Nghiêm động vậy. Người ta thấy bay nó im thiệt. Tham tham tham lai rồi. Rồi xong, bơ bay. Rồi còn ai bay nữa bay nút nè. Ê bây giờ mày lại thiếu cái cánh bên này kìa nè. Đâu? Em vô em build nốt cái ngôi sao. Không phải đánh hiểu đâu, lắp nó tự biến mất đó bánh nó ngọt à mà Ủa thế mình... còn cái Rồi sao ờ, Em còn phải lấy màu của em Tao tưởng mày xây bằng block màu xanh kia luôn Thì đó Vấn đề là mày phải hiểu là tao tô bằng cái màu khác chứ còn cái block vàng không phải màu của tao Đó Thì mày lấy block ra mày đặt đại xong rồi mình, mình cốt được mé Thì đó trời mùa đông à, em biết là như thôi à. mọi người Ôi, bắt cẩn thận trụi mấy cái cây gần đây là xí mịa đấy nhá Ako Ako ơi đây có phải phòng đi vệ sinh của Ako không không Trời mùa đông ôi hai lớp sao cái đó đứa nào nó xây mà đứa nào xây nhà kho à, cái này không phải nhà kho cái này là cái chỗ để Ako giết người Ako giấu xác người vào cái dấu xác mày đầu tiên đó kia nè <laughs> dạ vâng. nhà kho có người cái xác mày trong đó đầu tiên đấy chờ đó chờ đó chờ đó It's delicious. bitches. delicious.